Ngân hàng Omo xin chào đón khách hàng đang tham quan và mua sắm tại siêu thị Bixi ngày hôm nay. Kính thưa các khách hàng, Omo mới loại bỏ 100 vết bẩn chỉ trong một bước giặt với công thức đặc biệt kết hợp ba công nghệ làm sạch sâu, loại bỏ vết bẩn giúp làm sáng, giúp đánh tan các vết bẩn trong một bước giặt. Đặc biệt, từ ngày 23 tháng 8 đến ngày 5 tháng 9, khi mua các sản phẩm Omo từ 230.000 đồng trở lên, quý khách sẽ có cơ hội trúng máy giặt Toshiba. Chúc quý khách sẽ có buổi mua sắm thật vui và nhiều điều thú vị tại siêu thị Bixi ngày hôm nay.